Trái tim ở trên cây, có lẽ nào lộ chiều ca là con rơi của thuyền trưởng Hector Barbosa cướp biển Caribe. Thôi thì thử hái nó xuống xem sao, hái xuống là trái tim của huynh ấy coi như thuộc về mình. Ta, ta đã hái nó xuống rồi. Vậy ngồi xuống làm miếng cháo đi cho ấm bụng. Gì vậy? Một cơn gió lướt qua, hai người không biết nói gì, lại bốn mặt nhìn nhau đắm đuối. Không nhịn được nữa, Triều Ca mở lời. Ta có một thắc mắc. Thắc mắc gì? Vậy mối quan hệ của chúng ta giờ là gì? Ta, ta, huynh. Huynh biết rồi còn hỏi chi? Ta biết rồi, vậy nàng muốn gọi ta là gì? Ta không thể gọi huynh là đạo hữu nữa sao? Tất nhiên là nàng có thể gọi ta bằng bất kỳ tên gì nàng muốn. Trong khi Triều Ca đang bận chim chuột, thì trên bầu trời ở một nơi nào đó có một người đang tưng tửng chờ đánh nhau.